Cô có ví dụ sau. Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Đây, đây là cô có một khối hình hộp chữ nhật. Và bây giờ thì cô cho một khối hình lập phương nằm trọn trong khối hình hộp chữ nhật này. Các con thấy khối lập phương nằm trọn trong khối hình hộp chữ nhật này. Vậy thì khối lập phương so với khối hình hộp chữ nhật thì nó lớn hơn hay nó nhỏ hơn hả các con? Rõ ràng khối lập phương sẽ nhỏ hơn khối hình hộp chữ nhật và cô có thể nói rằng thể tích của hình lập phương bé hơn thể tích của hình hộp chữ nhật hay thể tích của hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích của hình lập phương. Cô nhắc lại nhé. Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích của hình lập phương. Và đây chính là thể tích của hai hình, thể tích của hình hộp chữ nhật là nằm phía bên trong này này, toàn bộ phần nằm trong thì người ta gọi là thể tích. Ở đây cũng thế, thể tích của một hình lập phương chính là một khối lập phương đó. Cô có ví dụ 2, hình C gồm có 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng có 4 hình lập phương như thế. Các con nhìn cô có hình C và hình D. Các con thấy ở hai hình này chúng đều có 4 khối lập phương. Ở hình D này cũng như vậy. Chúng đều có 4 khối lập phương và với 4 khối lập phương này thì theo các con thể tích và hình C với thể tích của hình D thế nào hả các con? Thể tích của hình C và thể tích của hình D nó sẽ bằng nhau.